Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Vậy là thời khắc thông xe hai tuyến đường dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2021, Mai Sơn quốc lộ 45 và dầu dây Phan Thiết đã đến. Mời các bạn cùng chúng tôi đến với toàn cảnh cao tốc dầu dây Phan Thiết. Dự án cao tốc Phan Thiết dầu dây dài khoảng 99 km, điểm đầu giao với cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và điểm cuối giao với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư 12.557 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 9 năm 2020. Theo tiến độ ban đầu, dự án sẽ phải hoàn thành vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên dự án được gia hạn đến dịp 30 tháng 4 năm 2023. Sau khi thông xe tuyến cao tốc dầu dây Phan Thiết, việc di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, dài 183 km sẽ rút ngắn, chỉ còn một nửa khoảng 2,5 giờ so với trước đây. dự án được thiết kế tiêu chuẩn cao tốc loại A, vận tốc tối đa là 120 km/h, mặt cắt ngang, khi hoàn chỉnh, có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường là 32,25 m. Giai đoạn đầu tuyến cao tốc có 4 làn xe, nền đường rộng 25 m. Vào 8 giờ sáng ngày mai 29 tháng 4, dự án đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sẽ được khánh thành và cho xe lưu thông nhưng hiện tại hệ thống an toàn giao thông trên tuyến chính như hộ làn, giải phân cách, tấm chống chói, vạch sơn, biển báo vẫn chưa hoàn thiện. Ngày 27 tháng 4, đoàn công tác do Khu Quản lý Đường Bộ 4 chủ trì, cùng với Cục Cảnh sát Giao thông Việt Nam Sở Giao thông Vận tải và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận tham gia Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng cơ bản kết luận. Dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thiện, cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công sau khi đưa vào khai thác. Hội đồng này kiến nghị điều chỉnh vận tốc trên tuyến chính đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Dây, giảm từ 120 km h xuống còn 100 km h trong giai đoạn khai thác tạm. Tại các đoạn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông phải hạn chế tốc độ còn 80 km h Hội đồng cũng yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thăng Long phải hoàn thiện hệ thống biển báo hiệu, hàng rào, vạch sơn. Ngoài ra, chủ đầu tư phải có giải pháp cho rào chắn ngăn tất cả các phương tiện, người, gia súc lưu thông vào đường cao tốc tại 4 nút giao chưa đủ điều kiện kết nối. Sẽ chính thức khánh thành vào ngày 29 tháng 4 năm 2023. Có thể thấy, mặc dù đã đi vào giai đoạn khánh thành, nhưng dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây vẫn còn khá nhiều những ngổn ngang đúng không các bạn? Hy vọng trong thời gian tới,